lên video máy từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Master Máy cách nhôm hai đầu Factor F99 là phiên bản hoàn thiện nhất. Máy được sơn tĩnh điện hai lớp thân gầm và bề máy với màu xanh ngọc lục bảo độc quyền của công ty Factor Việt Nam. Máy được thiết kế chắc chắn, toàn thân được đỡ trên bệ gồm 4 đế và 8 chân. Thân máy được làm hoàn toàn bằng thép hợp với cải tiến phần khung thoáng hơn. Sản phẩm này có trọng lượng hơn 1 tấn tư. thiết kế tủ điện đầy đủ hơn với các linh kiện cao cấp các biên hát Chống đảo pha, cầu chì, rơ và đặc biệt là bộ chuyển đổi nguồn 24V để đảm bảo an toàn cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng. Khoan điện và khoan hơi được tách riêng hoàn toàn, tránh tình trạng bị nhiễm điện, nhiễm từ. Đầu máy số 2 được di chuyển trên trục ray phi 42 đúc đặt và đặc biệt trên thân máy không có kê. Nối giữa trục ray và thanh thép hợp là một tấm thép dày 1,5 ly được phay CNC để tăng độ bền và tính ổn định cho máy, góp phần làm cho thân máy được chắc chắn hơn. Thước được làm bằng inox có nẹp nhôm bảo vệ, chỉ số thước được khắc CNC để tránh tình trạng phai mờ đèn led và kính lúp được trang bị để anh em có thể dễ dàng quan sát và lấy kích thước ngay cả khi làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. Chốt ẩm hơi tự động được tích hợp ngay trên đầu máy số 2 để có thể định vị đầu máy một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Với công suất lớn, máy cắt nhôm hai đầu Vector F99 có khả năng vận hành nhanh hoạt động khỏe hơn, sở hữu motor 6 kW trên hai đầu máy, sử dụng motor vuông, vỏ nhôm tiên tiến, có khả năng tản nhiệt tốt hơn. Tích hợp đường ray dẫn hướng là ray vuông CNC hay còn gọi là ray mang cá, mang đến độ chính xác cao trên từng góc cắt. Factor F99 cắt được 3 góc, đó là góc 135 độ, góc 45 độ và góc 90 độ. Với những đề xe được cắt ra rất mỏng sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài nhờ thiết kế hệ thống máng trượt xe ở cả hai đầu máy. Hệ thống bích tông chuyển gốc to, khỏe, đúc đặt hoàn toàn, đảm bảo chứa đủ lượng khí để chuyển gốc cát êm ái và nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, bích tông kẹp phôi và đẩy nắp chụp đều được thiết kế hành bích tông liền khói để đảm bảo giữ được phôi nhôm thật chắc chắn trong quá trình vận hành cắt. Máy được thiết kế bơm dầu vào đường ray để đường lưỡi cắt đưa ra được trơn tru hơn. Với thiết kế, độ chính xác cơ khí cao, đường rãnh lưỡi đưa ra rất nhỏ, vừa đủ để lưỡi cắt qua gan 450 đi ra, giúp cho vết cắt sắc ngọt và chuẩn xác hơn. với thiết kế cải tiến không ngừng, đặc biệt là phiên bản 2020 Full Option đã giúp cho máy cắt nhôm hai đầu Factor F99 luôn đi đầu trong phân khúc máy cắt nhôm có tính ổn định cao và độ phổ biến rộng trên khắp thị trường Việt Nam. Hứa hẹn Factor F99 sẽ là sự lựa chọn đầu tư thông minh cho anh em. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu qua về chức năng cũng như là các vận hành của dòng sản phẩm